chào mọi người quay lại với kênh của mình đây hôm nay thì à, mình tiếp tục giới thiệu tới mọi người một số con lúa nha mọi người đây ừ. à, mình xin nhắc là mình không chốt hàng qua comment hoặc tin nhắn mình chỉ chốt hàng với số điện thoại trên tiêu đề mọi người mua hàng thì hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nha đây đầu tiên là cây này cây này cần gì đây kênh gì đây nó không có ghi bất kỳ một thông số gì trên kênh này hết nha mọi người mình sẽ án sơ này à, cân nặng 100 gram đọt 30 dài 1,8 thu về 94cm cân phíp đó bả trời bạch vạn đó bạt vạn nguyên màu vàng rất là đẹp ok con rất là mới nha còn à, khuyên khuyên là khuyên sắt không có đá một hai ba bốn năm năm khuyên bao gồm cả đầu bốn rồi đó đây đọt này ok đó cần hai khúc nha mọi người cần hai khúc chú rể sao mà đang cú đắp sắp mặt là Đấy, nó lại nó lại bay vào đấy. cây này cây uh, số uh, 1 mình bán 108 cái này thằng Vinh nó gọi không phải tao gọi mày 180 nha mọi người đấy, cái này thằng Vinh nó gọi nó làm cú đắp mà thấy rồi à. rồi tiếp cây này là cây uh, à, gì đây đâu nó Dread Note Ryobi nó làm là một công một công đôi việc Ryobi nha mọi người trước tưới xong là nó, nó đào móng luôn đây cái này nặng uh, 100 g đọt 116 dài 1,85 thu về là 96 cm cây này thì uh, à, MR cắt thì mua lại một dài mơ nha môi thì tải 1 à, phần 8 tới 1 phần 2 tắt thì để cho nó làm tí rồi nói chuyện <coughs> tải cả từ 6 tới 12 b. cái nó sản xuất ở Hàn Quốc khuyến của cây này thì à, bao gồm 1 2 3 4 5 6 6 khuyên đây bát bát vằn của hàng review bát vằn nhé mọi người còn khuyên khuyên thì ở đấy mình cũng không thấy ghi là khuyên Fuji nữa khuyên gì đây khuyên gì đã à, khuyên Fuji đây à, giờ mới tìm ra chữ Fuji ở đây đây mọi người so sánh với ngón tay của mình đấy nhá khuyên Fuji nha mọi người đó rồi đọt này ok cái này hai khúc rồi cái này cái số 2 số 2 này mình bán 400 nha mọi người số 2 400 à chất liệu chất liệu thì cái này carbon nha mọi người cái này carbon nha rồi số 3 số 3 thì cái cân này là gì đây Uban fixing roll bát RX S60 cái này của hãng đó đấy cái này thì ghi hiệu gì nha mọi người đó sơ bộ thì cây cân này nặng 120 g đọt uh, à, 2.3 ly dài 1,9 thu về 97 cm Đấy, cái này bùi thôi này bùi thôi nhá à. khuyến thì là khuyến uh, đây bát bát là bát ván graphic bát ván graphic nha mọi người khuyến thì là khuyến uh, sắt không có đá 1 2 3 4 5 5 khuyến bao gồm cả đầu bung cân này là gì đây phíp nha mọi người phíp đó còn cân này thì mình không thấy nó ghi thông số môi với là cá nhá đó đó thì à, đọt này đọt mờ khoảng là đọt mờ á đây cái cái số 3 <clears throat> số 3 này bán 160 ba một trăm sáu nghe ờ ra rồi à không hôm nay ờ, nha có đám ờ à, dụ ở đây ờ à, rồi ok ờ à, rồi ok rồi à, rồi ok cảm ơn nha à. đây cây số 4 cái này bị dính kéo nha mọi người đây cái này bị dính kéo này đó cha ra bị dính kéo cha ra nha mọi người cái này Suzumi hai khúc một tám carbon khuyên đây <coughs> carbon cái bát này bát uh, graphic bát vàng graphic này Suzumi à, Ủa Cái này mình thấy ghi thông số à, gì hết nha mọi người Cái này thì nặng à, 80g Đọt 1 7 Dài 1,8 Thu về 93cm Khuyến thì có 1 2 3 4 5 5 khuyến, 5 khuyến nha đó khuyến này là khuyến này không phải khuyến đá khuyến ngoài trong ở trong có một vòng sắt nữa cái này hơi bị rỉ về mọi người đánh đánh lại nhá cái này vệ sinh này cũng dễ à đây đọt đọt này <coughs> đọt này đọt mơ rồi chạy thử ok không ok chụp hình nữa ta à. ok cái này cái số à, mấy đó nhỉ cái số 4 nha mọi người cái số 4 cái số 4 này mình bán là 300 Cái số 4 300 5 5 một cái cân uh, VG value tích 18 dot mơ 6 feet này hai khúc này rùa môi là 1 phần 8 tới 5 phần 8 tải cả thì 4 tới 10 GB đó đây cái này chất liệu cũng là phíp nha mọi người chất liệu phíp nặng 140g đọt 23 dài 1,8 thu về 95 cm chục chỗ phân không có tem nữa nhé chục chỗ phân có tem nữa nhé đây khuyến thì khuyến này là khuyến à, sắt ở ngoài ở trong có thêm một vòng sắt nữa giống kiểu vòng đá gì đó hai ba bốn năm năm khuyến nha mọi người năm khuyến mấy cái cân này à, nếu như nó có thông số ghi là có sản xuất ở đâu thì mình sẽ đọc cho mọi người nhưng mà nếu chưa không có thông số thì mình cũng không biết đọc nha mọi người không còn cái sản xuất ở đâu thì mình cũng chịu đấy nói rõ ràng gì cho nó nhanh ok <clears throat> cái này cái số 5 số 5 này em bán là 200 6 6 ở một cái cân à, cũng là cân rúa thôi 178 đọt mờ mơ con không thể ghi tải cả với tải à, môi ở đấy nha mọi người tải cả với môi ở đấy đấy không ghi nó xuất xứ Westa, bà ta bật bàn à, graphic này đó khuyên khuyên à, khuyên à, không đá khuyên sắt không đá một hai ba bốn năm đọt đọt thì à, đọt mờ đọt mờ ok rồi cái này nặng 140 g đọt hai rưỡi dài dạ, 1,8 thu về 94 cm cây này cây số à, uh, 6 mình bán 108 6 108 nha mọi người 7 7 là một cái à, nhựa đặc tổng hợp bát là bạch nhựa đó khuyên ờ, cái này hai khúc khuyên ờ, khuyên uh, inox xoắn này một hai ba bốn đó vậy thôi nó không chẳng có thông số gì ở đấy hết đó mình chỉ đo tạm thời như thế là 140g đọt 22 dài 1 mét 6 gram thu về 85 cm đây đọt này giờ đặt tổng hợp nha mọi người <coughs> cái này cái số 7 cái số 7 nó mình bán 120 Rồi số 8 Số 8 là một cái cân carbon Đây cũng chẳng biết hiểu gì ở đây nè tài cả từ 2 tới 8 giờ B này môi môi thì từ 2 tới 10 gram 2 tới 10 gram nha cái này thì nặng 40 gram đọt 1 tỷ tư dài 1 mét 7 thu về 86 à, 88 cm cái này kiểu này này à, cái này không phải ván mà mọi người để máy vào đây đẩy lên như thế này là nó sẽ nóng ra giữ chứ không không không có vặn nha mọi người thực tế của nó là như thế này chứ không phải là nó nó nó nó nó, bị hư đâu nha mọi người đó đẩy lên như thế này là dính máy lại thôi cây này thì là khuyên đá 1 2 3 4 5 6 6 khuyên 6 khuyên khuyên là khuyên gì đây khuyên Fuji luôn nha mọi người khuyên Fuji à, sản xuất ở Hàn Quốc rồi đọt này đọt này thì đọt mơ ok cái là cái số 8 à, số 8 này mình bán là 300 300 nha mọi người dàn khuyến này khuyến Fuji nha 10, 11, 12, 13, 13 cây Rồi Tiếp tới đây là cái cân này thì à, Cân hai khúc Nặng à, cân cân phíp hai khúc Nặng 240g Đọt 1,6 Dài 2m5 Thủ về là 109 xe hai khúc phíp Đọt ở trên đây đọt nhựa Nhựa này hình như nhựa đặc hay sao khuyến khuyên là khuyên đá nha mọi người khuyến đá trắng một 2 3 4 5 6 7 7 khuyên bao gồm cả đầu bu bát bát là bát trượt Fuji FS6 bát trượt Fuji FS6 nhá đó bát trượt Fuji FS6 nó bị bung cửa ở đây này à, bung nhờ ở đây này không sao hết cần đây cứng đồ cứng này khoảng 20 trở lên nha mọi người đồ cứng khoảng 20 cần hai khúc fix cái này cần gỗ này <clears throat> cái này cái số uh, cái số 9 này mới bán ba trăm rưỡi Ok 10 10 là một cái cân uh, Cân này cân gì nhỉ Cân carbon Cân carbon Nhưng mà Graphic ở đây là, là Người ta chỉ làm chỉ là cái đế nha mọi người Cân đây qua Ở đây thì uh, <clears throat> Nó dài 1m67 Đây qua Hàn Quốc lúa môi thì là 1 phần 32 cho tới 3 phần 8 là 1 tới 10 gram đó tải cả từ từ 2 tới 4 rb đây ở chỗ này này ở chỗ này hình như nó mất một cái khuyến hay sao á hình như chỗ này là mất một cái khuyến ở đây này nếu như cân này thì thường thường là chỉ khoảng uh, à, 5 khuyến thôi 1 2 3 4 5 ở đấy thì mình thấy đủ năm khuyên nhưng mà ở chỗ đấy thì thấy bung ra một cái giống kiểu bị mất một khuyên á thì mình coi như cần đổi đi nha mọi người cây này là nàng 80 g đọt 118 dài 176 g à, thu về 87 cm đọt đọt này đọt UR nha đọt UR đây đó đọt này rồi sensor nó quất tám vàng cân vàng luôn cái này cái số 10 số 10 này bán 300 nha mọi người 10 300 à, để mình có một chút khuyên khuyên này khuyên Fuji luôn nha mọi người này khuyên Fuji này 11 11 là một cái cân uh, Suzumi carbon bát uh, bật vạn bật vạn Fuji DPS cái này thì là hai khúc 1 mét 65 Suzumi ok cái này nặng 100g đọt 20 dài 1 mét 6 tu về 85 cm 87 c. đây mọi người xem đọt nhé đó cái này thì kia đầu bú á đầu bú này đây đầu bú ở người đấy người ta có cuộn à, à đầu bố ui nhà han ở đấy đây mọi người này Nhà han ở đấy đây nhá Về cái này mọi người quần cược lại vẫn sai được nha mọi người Quần cược lại nhá một hai ba bốn năm năm khuyên bao gồm cả đầu bú À quên quên quên quên Cái cân số 10 à, này này Mình nhớ ra rồi chỗ này không phải là bị mất khuyên cần số 10 chỗ này không phải bị mất khuyến nha mọi người chỗ này không phải bị mất khuyến mà cái này á, là chỗ bọc giá cổ bọc giá cổ ở giữa hai cái phần uh, gì ta hai phần uh, nối giữa hai khúc á thay ra mình nói cần rồi mình bán hơi rẻ thì thôi ai mua cái này thì mình bán giá này luôn nha cái số 10 á không phải rổ đâu nha mọi người đây còn cái này bát vạn Fuji đây chỗ này nhả han này <coughs> chất liệu carbon nha mọi người cái này cái số 11 à, cái này mình bán là 308 308 nhé 11 308 12 là một cây cân phíp đây cây này nặng 100g à, đọt 24 dài 1,8 thu về 95cm bán ra vật vạn kiểu này đây đó khuyến thì khuyến sắt không có đá 1 2 3 4 5 5 khuyên PG EX một mét tám nhá cây này của Olympic nha mọi người Olympic cây này là Ủa? cây này fit <coughs> Olympic đó. Rồi, đọt này. Ok, cái đó cái số 12. 12 này mình bán là 200 nha mọi người. Rồi 13 13 cũng là một cái kênh flip Kênh flip 140g Đọt 28 Dài 1,85 1,8 Dài 1,8 Thu về 96 xe, cây này cũng có cây này khuyến cũng là khuyến sắt khuyên sắt nhưng mà khuyên sắt ở phía trong có có có có vanh sắt nữa nha mọi người một hai ba 4 5 đây có vành sắt ở phía trong nữa này đây như như thế này đây cái này bị rổi đây này đó vành sắt ở phía trong này về mọi người cuốn ờ, cuốn nhờ ở đấy nha mọi người cuốn nhờ ở đấy sai tiếp nhá sao hết ok bát bát thì ờ, bát vạn này bát vạn này hai khúc đọt 28 này rất là cứng nha mọi người đây cây <clears throat> này là cây số 13 13 cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình nha mọi người 13 cây này mình bán 100 130 à, đây 130 13 130 ngàn đó còn à, trong video này á thì là toàn à, có một số cân là dưới à, dưới 200 ngàn thì đến hàng trên 200 ngàn mình à, 200 à, ngàn mình mới gửi đi nha mọi người dưới 200 ngàn mình không gửi nha mọi người mua thì mua cái gì cho nó đủ 200 ngàn rồi mình gửi đây rồi cảm ơn mọi người nhiều